yêu sức sống trong âm nhạc hay hát vang kia nắng mai đang cùng ta xoay tròn kỳ tiếng chim trên hàng cây réo vang hay hát vang lên dưới ánh mặt trời nhạc rộn vang khắp nơi hãy đeo night. người đến đây với âm nhạc với vâng, với vâng, với âm nhạc ta vui ca hát thanh thang cùng nhau giữa trời ta vui ca giữa thiên nhiên bạt ngàn thắm tươi ta vui ca múa đôi chân cuồng quay rộn ràng bao nhiêu sức sống trong âm nhạc hay hát vang kia nắng mai đang cùng ta xoay tròn kỳ tiếng chim trên hàng cây véo von mãi dưới ánh mặt trời nhạc rộn vang khắp nơi hãy đến đây cùng hát lên hãy đến đây với mắt sẽ nhìn mọi nơi tai sẽ nghe mọi điều môi sẽ ngửi mùi thơm lưỡi nếm thức ăn thật nhiều em có thêm làn da giúp em chạm đến mọi vật năm giác quan của em nhận biết bao điều thật hay em sẽ luôn gìn giữ năm giác quan mắt ta sẽ nhìn mọi nơi mọi nơi tai ta sẽ nghe mọi điều mọi điều mũi ta sẽ ngửi mùi thơm ừ. lưỡi nếm thức ăn tự nhiên ừ. mắt sẽ nhìn mọi nơi tai sẽ nghe mọi điều mùi xe người mùi thơm lưỡi nếm thức ăn thật nhiều em có thêm làn da giúp em chạm đến mọi vật năm giác quan của em nhận biết bao điều thật hay em sẽ luôn gìn giữ năm giác quan em sẽ luôn gìn giữ năm giác quan mùa xuân sang hoa lá khoe màu mùa hè đến rực nắng mặt trời rồi mùa thu sang có bao lá vàng mùa đông qua lạnh giá vô cùng thời tiết bốn mùa trong một năm em yêu bốn mùa đầy niềm vui mùa xuân em khoe áo mới mùa hè gia đình đi chơi mùa thu mơ màng mùa đông lạnh giá mẹ mua áo ấm cho em mùa xuân sang hoa lá khoe màu mùa hè đến rực nắng mặt trời rồi mùa thu sang có bao lá vàng mùa đông qua lạnh giá vô cùng thời tiết bốn mùa trong một năm em yêu bốn mùa đầy niềm vui mùa xuân em khoe áo mới mùa hè gia đình đi chơi mùa thu mơ màng mùa đông lạnh giá mẹ mua áo ấm cho em thời tiết bốn mùa trong một năm em yêu bốn mùa đầy niềm vui mùa xuân em khoe áo mới mùa hè gia đình đi chơi mùa thu mơ màng mùa đông lạnh giá mẹ mua áo ấm cho em là vui có ba mẹ cùng các con mái ấm thân thương bên nhau hàng ngày ba mẹ cho con một niềm vui sống một mái ấm luôn tràn hòa trao cho nhau những nụ cười con sẽ lớn bên cha mẹ thật hạnh phúc niềm vui sống trong gia đình vui nhộn ba mẹ cùng các con mái ấm thân thương bên nhau hàng ngày ba mẹ cho con một niềm vui sống một mái ấm luôn tràn hòa trao cho nhau những nụ cười con sẽ lớn bên cha mẹ chan hòa trao cho nhau những nụ cười con sẽ lớn bên cha mẹ thật hạnh phúc niềm vui sống trong gia đình vui nhộn hình tròn như hòn bi hình tam giác ba cạnh hình chữ nhật hình vuông như là chiếc bàn của em mọi đồ vật quanh ta có bao hình dạng diệu kỳ ta hay ngắm ta hay nhìn có biết bao nhiêu hình hình vuông hình tròn hình tam giác hình chữ nhật ở khắp mọi nơi khắp thế giới quanh ta hình vuông những hình tròn hình tam giác hình chữ nhật ở chung quanh ta hàng ngày và thân thiết với chúng ta hình tròn như hòn bi hình tam giác ba cạnh hình chữ nhật hình vuông như là chiếc bàn của em mọi đồ vật quanh ta có bao hình dạng diệu kỳ ta hay ngắm ta hay nhìn có biết bao nhiêu hình hình vuông hình tròn hình tam giác hình chữ nhật ở khắp mọi nơi khắp thế giới quanh ta hình vuông hình tròn hình tam giác hình chữ nhật ở chung quanh ta hàng ngày và thân thiết với chúng ta ở chung quanh ta hàng ngày và thân thiết với chúng ta dậy thật sớm hôm nay mình sẽ đi học xin chào mình chuẩn bị quần áo với chiếc cặp rất là xinh ông mặt trời thức sớm sẽ cùng mình đó. bước trên đường vì hôm nay mình sẽ đi học nhớ tới trường học thiệt ngoan trên con đường tươi sáng mình sẽ đi học mỗi ngày mai đây mình sẽ lớn sẽ là một người công dân mình sẽ gắng học để hiểu biết thêm mỗi ngày thức dậy thật sớm hôm nay mình sẽ đi học hôm nay đi học rồi mình chuẩn bị quần áo với chiếc cặp rất là xinh cặp này mẹ mua đó ông mặt trời thức giấc sẽ cùng mình bước trên đường vì hôm nay mình sẽ đi học Ô, hôm nay trời lạnh quá ông mặt trời dậy trên con đường tươi sáng mình sẽ đi học mỗi ngày mai đây mình sẽ lớn sẽ là một người công dân mình sẽ gắng học để hiểu biết thêm mỗi ngày mình sẽ gắng học để hiểu biết thêm mỗi ngày ông mặt trời chào tất cả các bạn chúng ta sẽ gặp lại nhau vào sáng mai trên con đường đi học hẹn gặp lại ông mặt trời tình mình là một kho tàng có cha mẹ và có anh em đây gia đình mình là một kho tàng hãy đem kho tàng phân phát cho mỗi người mình đi tràn hòa đây gia đình mình là một kho tàng có cha mẹ và có anh em đây gia đình mình là một kho tàng hãy đem kho tàng phân phát cho mỗi người đời tràn hòa nay gia đình mình là một kho tàng có cha mẹ và có anh em nay gia đình mình là một kho tàng hãy đem kho tàng phân phát cho mỗi người hãy đem kho tàng phân phát cho mỗi người xanh dương phía chân trời ngàn hoa tươi màu đỏ thắm trên màu lá xanh người ngàn màu sắc đẹp tươi luôn tô điểm cho cuộc đời thắm tươi cùng màu sắc đẹp tươi ta vươn mình trong một thế giới tuyệt vời đầy màu sắc tuyệt vời ngàn hoa tươi màu đỏ thắm trên màu lá xanh ngời ngàn màu sắc đẹp tươi luôn tô điểm cho cuộc đời thắm tươi cùng màu sắc đẹp tươi ta vươn mình trong một thế giới tuyệt vời ngàn màu sắc đẹp tươi luôn tô điểm cho cuộc đời thắm tươi cùng màu sắc đẹp tươi ta vươn mình trong một thế giới tuyệt vời ngàn màu sắc đẹp tươi luôn tô niềm cho cuộc đời thắm tươi cùng màu sắc đẹp tươi ta vươn mình trong một thế giới tuyệt vời đầy màu sắc tuyệt vời ngày đem cho ta sự sống đem niềm vui cho mỗi con người ở trong mỗi bữa ăn hàng ngày này thịt cá này rau và những trái cây cùng sữa trưng đầy toàn là những đồ ăn cần thiết bổ sung nguồn dinh dưỡng mỗi ngày sức sống thêm tràn đầy Thật là nhiều đồ ăn nuôi ta mỗi ngày Đem cho ta sự sống Wow Đem niềm vui cho mỗi con người Ở trong mỗi bữa ăn hàng ngày Trong mỗi bữa ăn đó nha Này thịt cá này này rau này wow. Và những trái cây Cùng sữa trứng đây ừ, Ngon quá Toàn là là những đồ ăn cần thiết bổ sung nguồn dinh dưỡng mỗi ngày uh-huh. Thật nhiều đồ ăn nuôi ta mỗi ngày Đem cho ta sự sống Đem niềm vui cho mỗi con người Ở trong mỗi bữa ăn hàng ngày Này thịt cá, này rau và những trái cây Cùng sữa trưng đầy Toàn là những đồ ăn cần thiết Bổ sung nguồn dinh dưỡng mỗi ngày sự sống thêm tràn đầy này thịt cá này rau và những trái cây cùng sữa trước này toàn là những đồ ăn cần thiết bổ sung nguồn dinh dưỡng mỗi ngày này thịt cá này rau cá và đẹp. những trái cây còn có trái cây nữa này toàn là những wow, đồ ăn nhiều đồ cần ăn quá. thiết bổ sung nguồn dinh dưỡng mỗi ngày sức sống thêm tràn đầy đầy đầy đầy thật đầy yêu núi đồi rừng cây xanh lá yêu sóng xô trên bờ biển rồng. thiên nhiên như bức tranh ôm em trong cánh tay em mong thiên nhiên mãi xanh tươi cùng mọi người bảo vệ thiên nhiên em yêu cánh đồng vàng tươi lúa thơm yêu con sông yêu bầu trời xanh yêu núi đồi rừng cây xanh lá yêu sóng xô trên bờ biển rộng thiên nhiên như bức tranh ôm em trong cánh tay em mong thiên nhiên mãi xanh tươi cùng mọi người bảo vệ thiên nhiên trên bờ biển rộng thiên nhiên như bức tranh ôm em trong cánh tay em mong thiên nhiên mãi xanh tươi chuyện thật mê say nơi đây có cô tiên nơi đây cũng có yêu tinh có công chúa xinh thật xinh chuyện cô tế nghe say mê em nghe hoài ôi hay ghê chuyện cô tế nghe say mê em nghe hoài nghe say mê mãi thôi chuyện cô tích thật hay mỗi lần bé được nghe từng câu chuyện thật mê say nơi đây có cô tiên nơi đây cũng có yêu tinh <laughs> có công chúa xinh thật xinh chuyện cô tích nghe say mê em nghe hoài ôi hay ghê chuyện cô tích nghe say mê em nghe hoài nghe say mê mãi thôi. oh, bao nhiêu ý nghĩa trong chuyện cổ tích này cho em biết sống với bao điều tốt đẹp cho em vui sống với câu chuyện vui những chuyện cổ tích thật hay câu chuyện thật mê say Nơi đây có cô tiên Nơi đây cũng có yêu tinh <laughs> Có công chúa xinh thật xinh Chuyện cô tế Nghe say mê Em nghe hoài Ôi hay ghê Chuyện cô tế Nghe say mê Em nghe hoài Nghe say mê mãi thôi sống với bao điều tốt đẹp cho em vui sống với câu chuyện vui những chuyện của tết thật hay những chuyện của tết thật hay những chuyện cổ tích thật hay mà ta hãy ước mơ nào ta mong đôi chân lướt em đi vào thế giới thần tiên rồi ngày sau sẽ làm gì nhà văn bác sĩ hay kỹ sư ôi bao nhiêu ước mơ tươi đẹp đến trong tâm trí em trời và ta hãy ước mơ nào ta mong đôi chân lướt em đi vào thế giới thần tiên rồi ngày sau sẽ làm gì nhà văn bác sĩ hay kỹ sư ôi bao nhiêu ước mơ tươi đẹp đến trong tâm trí em journey. chơi vui với nhau ta cùng vui vang tiếng cười cùng đua vui ôi thật tuyệt vời để con mỗi ngày lớn lên từ một giây vui với nhau